xin chào cả nhà nhé Hôm nay, Hôm nay là tôi... ngày cuối tuần thứ bảy Cả nhà chúng tôi bắt đầu lên đường đi công viên chơi Nhưng mà không ngờ trên